rồi Kim sẽ kể cho anh chị câu chuyện về người Do Thái nha các anh chị người Do Thái á, họ chỉ chiếm 0,2% dân số của thế giới thôi họ chỉ chiếm 10, 15 triệu người dân có nghĩa dân số của họ rất ít nhưng họ lại trở thành một dân tộc thông minh nhất tinh hoa nhất của của thế giới này tại vì sao những cái giải Nobel trên thế giới này họ là những người đa phần là do người Do Thái rồi uh, Einstein nè Albert Einstein nè rồi các Marx nè rồi những cái nhà gọi là tư tưởng những nhà khoa học đa số đều là từ người Do Thái mà ra người Do Thái được xem như là dân tộc xuất chúng nhất thông minh nhất giỏi giang nhất và giàu có nhất trên thế giới 3 phần trăm 3 phần trăm những người giàu nhất trên thế giới đa phần đều là người Do Thái nha các anh chị người Do Thái cực kỳ giỏi và thông minh họ còn được xem như là con dân riêng của Chúa vậy cực kỳ thông minh tại sao họ lại có sự thông minh đó hả các anh chị đối với người Việt Nam của chúng ta thì thì sao đối với người thông người Việt Nam á, là ba mẹ thường hay nói một câu con là sao phải ráng cố gắng học để sau này kiếm công anh việc làm ổn định còn người do thái từ hồi nhỏ là đã dạy con là con phải học cho giỏi để sau này đi ra làm chủ ra kinh doanh đi giải quyết vấn đề trong xã hội và tạo công ăn việc làm cho người ta bởi vì họ được cài đặt họ phải làm chủ phải người thành công phải là người đọc sách giỏi ngay từ bé rồi các anh chị ạ họ có một cái văn hóa truyền thống rất hay nha các anh chị chúng ta phải học hỏi đó chính là gì đó chính là khi mà người cha cho con đọc cuốn sách đầu tiên các anh chị thì ông ta lấy cái chai mà cuốn mật ong ra và quỳ cái cái mật ong lên ngón tay và khi cậu bé này mở sách ra thì bắt đầu là cho cậu bé ăn mật ong để chi vậy các anh chị anh chị có biết ý nghĩa này là gì không ạ à? khi cho cậu bé đứa bé con của chúng ta lần đầu tiên đọc sách mở cuốn sách ra thì lại quệt một ít mật ong lên tay và sao cho đứa bé nó ăn học chết rồi á đúng rồi đúng rồi tướng rất là hay có nghĩa là đang tạo ra một cái neo đó anh chị cái neo là mật ngọt đó đọc sách chính là mật ngọt là rất là ngon và tạo ra một cái cảm giác là đứa bé đó là sao rất là thích đọc sách ngay từ hồi bé cho đến về già luôn yêu thích việc đọc sách còn đa phần chúng ta là đọc sách trong sự gàn gường ép thi đại học đến nơi rồi thi đại học hoặc là thi cấp 2, cấp 3, thi học kỳ tới nơi rồi mới nháo nhào vô mà đọc sách chiếc triết học rồi mát của Mark Lenin này kia tư tưởng Hồ Chí Minh là những cái cuốn sách mà chúng ta đọc trong một cái tâm thái là ép phải đọc phải đọc mới được còn nếu như không ai ép thì chúng ta sẽ không đọc nhưng người do thái thì sao họ đã cho con mình cái neo đọc sách là rất ngon rất thơm rất tốt ngay từ bé rồi do đó người do thái đọc sách rất nhiều 2.000 năm trước nha các anh chị là họ đã làm sao các anh chị họ đã có thể xóa mù được 90 phần trăm xóa mù chữ nha anh chị 2.000 năm trước có nhiều dân tộc mình chưa có có ngôn ngữ chưa có từ chưa viết mà trong vòng 2.000 năm trước đây là họ đã xóa mù chữ lên tới 90 phần trăm có nghĩa từ xa xưa người do thái đã quan trọng rất là tốt trong việc học tập Yên kể tiếp một câu chuyện nha anh chị Đó là gì? Đó là người cha hỏi con rằng Người cha Do Thái Khi mà có có xảy ra thiên tai, động đất hoặc là cháy nhà hoặc là có cướp vô nhà chúng ta thì con sẽ mang theo cái gì để con bỏ trốn và nếu như người con sao không có câu trả lời thì người ca người cha sẽ trả lời cho con đó là gì vàng bạc châu báu tài sản trong gia đình nó không phải là cái mà con phải mang đi mà cái mà quý giá nhất mà con phải mang theo đó chính là cái trí tuệ của con trí tuệ của con là cái quý giá nhất mà không ai có thể lấy đi được có đúng không các anh chị ai đến cướp chúng ta hoặc là thiên tai báo này kia hoặc là nhà cháy đi thì chúng ta phải lo lo mà sao mang cái trí tuệ mình đi còn vàng bạc mất đi rồi có thể kiếm lại được có đúng không các anh chị đó là lý do tại sao người do thái họ rất là thành công một năm họ đọc 50 cuốn 100 cuốn sách còn trong khi đó người Việt Nam của chúng ta đọc có 0.8 cuốn sách một năm thôi chúng ta mà chưa được một cuốn ha đúng rồi mà trong khi đó là những cuốn sách về giáo khoa nha rồi đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên một một năm họ đọc tới mười mấy hai ba chục cuốn sách đi thì cái cái con số này của học sinh sinh viên nó đang bù trừ cho những người gần như không bao giờ đọc sách trong cuộc đời á các anh chị nó sang qua bớt lại á đó có nghĩa là tỷ lệ đọc sách của người Việt Nam rất ít